Xin chào, hãy xem TV LCD nào được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam Power, power, power TV Power, power, power TV Chúng tôi có power Chúng tôi có power Với Power TV, mọi người chúng vui đón mừng năm mới Vì Toshiba yêu bạn Chúng tôi có power 東芝